Mít Hưởng xin ờ, kính chào quý vị khán giả và các bạn ờ, thân mến nhé thì ờ, cái kênh phong thủy nhà ở của Mít Hưởng này được mới mới tạo kênh nhé quý vị thì cái kênh Phạm Hưởng Vlog á cái kênh Phạm Hưởng Vlog hồi trước á thì Phạm Hưởng cũng chia sẻ về phong phong thủy tử vi trọng đời nhưng cái kênh đó giờ mình đang chuyển sang làm bên về cái chuyện kinh dị à, về vấn đề là tâm linh chuyện ma kinh dị về thế giới âm dương ấy thì bây giờ thì à, mình à, làm lập thêm một kênh mới này là mong quý vị khán giả và các bạn yêu mến đăng ký kênh ủng hộ tại vì cái kênh này là mình sẽ tắt ra để làm chuyên về là phong thủy nhà ở để cho chia sẻ cho quý vị khán giả và các mọi người cũng biết chuyên sâu hơn về phong thủy nhà ở nó như thế nào thì ờ, hôm nay uh, Mít Hưởng xin chia sẻ cho quý vị về cái tuổi 1980 cái tuổi 1000, 1980 ấy để về Lam mạng và Lữ mạng về cái hướng nhà xây rồi là màu sắc phong thủy của mệnh của mình luôn để quý vị nắm mắt được và chia sẻ luôn là cung cái cung sinh hay còn gọi là cái cung tử vi của quý vị cái cung tử vi á là là ở trong sách tử vi thì nó mới có thế còn mà cái cung mà cung phi nam nữ thì chúng ta phải tìm ở trong cái bát chặt à, tìm ở trong bát chặt bát quái để chúng ta cái cung mà cung phi nam nữ tìm ở bát quái thì để chúng ta làm gì để chúng ta thay đổi về cái ờ, môi trường sống về phong thủy hướng nhà xây để nó đem lại kích hoạt tài lộc cho chúng ta đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé thì hôm nay uh, Mít Hưởng xin chia sẻ cho quý vị cái um, <clears throat> tuổi 1980 nam và nữ thì uh, nam và nữ ở đây thì uh, Phạm Hưởng chia sẻ nhé thì bây giờ thì Phạm Hưởng nhấn uh, nếu để mà cái tuổi 1980 này á nam á, mà cung tử vi đó là cung cấn nhá nam mạng là cung cấn là cung tử vi trọng đời để xem tuổi vợ chồng á, tử vi á còn nữ là cung khôn đấy thì ờ, cái cung sinh hay còn gọi là cái cung ờ, tử vi này thì chỉ có ở trong những cuốn sách thời cổ hồi xưa tầm 1979 trở về trước á, thì những cuốn sách đó nó ghi rất là chính xác về cái cung tử vi của chúng ta còn những cái cuốn sách ở hiện tại 2000 ngoài đổ ra trở đây thì thực sự ra là sai hết nhiều người cứ sử dụng cái cung ờ, phi bắt chặt bắt quái á, để sử dụng luôn cả cung ờ, cung tử vi là sai nhá thì phòng hướng hôm nay chia sẻ luôn cả cái cung tử vi và cung phi bắt chặt để cho quý vị nắm được cái cung tử vi làm gì cung bắt chặt chúng nó làm gì cái cung tử vi để xem phong thủy xem tuổi vợ chồng cái còn cái cung mà cung bắt chặt cung phi nam nữ thì chúng ta chỉ xem về phong thủy hướng nhà xây mồ mã đất cát rồi là hướng nhà bếp nhà tắm của chúng ta đó là về cung phi nam lứ là cung bát chặt nhé và cái cung bát chặt này để chúng ta thay đổi cải vận về đường tiền tài của chúng ta đấy thì cái 1980 này cung tự vi là nam mạng cung cấn lữ mạng là cung khôn nhá thì bây giờ phạm hướng đi tìm cái cung bát chặt hay còn gọi là cung phi nam lữ thì chúng ta thì ở cái video ở cái cân trước thì mình cũng chia sẻ rất là nhiều rồi thì bạn nào mới xem thì à, mình chia sẻ lại nhé thì 1000 à, là chúng ta lấy 1980 là cái tuổi của chúng ta nhé rồi quý vị chia cho cái à, bát quái cùng bát quái là con số 9 là chúng ta chia số 9 nó sẽ bằng ra đó, chia cho 9 nó bạn là nó bằng 220 220 có nghĩa là nó chia hết cho 9 thì chúng ta chọn cái con số 9 đó chúng ta lấy con số 9 đó nhá thế con số 9 đó thì chúng ta vào tra vào cái bảng này chúng ta tra vào cái bảng này Đấy, chúng ta tra vào cái bảng cung phi bắt chặt này Đấy, thì cái con số 9 của la mạng ở đây la mạng ở đây con số 9 đó là cung khôn này đó là cung khôn Đấy, đây là cung khôn cung phi bắt chặt là cung khôn Đấy, cung khôn ở đây là con nhà hướng à, con nhà hướng tây thuộc tây tới chặt thế còn nữ nữ thì xem bên đây nữ thì xem bảng bên nữ là có con số 9 của nữ ở bên đây là cung tốn đó là cung tốn cũng là cũng là con nhà hướng tây thủ tây tứ chặt luôn nhá cũng là con nhà hướng tây thủ tây tứ chặt luôn à cung cung tốn chứ cung tốn là lộn cung tốn là thuộc đông tứ chặt nhá cung tốn là thuộc đông tứ chặt lữ mạng là đông tứ chặt thì bây giờ uh, mít hưởng chia sẻ luôn cái phong thủy trước 1980 ờ, này à, là thạch lưu mộc nhé thạch lưu mộc là mạng mộc thì mạng mộc ở đây thì nó có những màu sắc phong thủy của chúng ta như sau màu sắc phong thủy của chúng ta mạng mộc ở đây à, mạng mộc ở đây đó là màu đen nhé màu đen màu xanh nước xanh nước biển và xanh lá cây đó là mạng mộc nhé thạch lưu mộc là mạng mộc đó là màu tương sinh và tương hợp nhé còn mà mạng mộc là đại khắc kỵ với mà với màu trắng và màu xám màu nghi khắc kỵ nhá màu trắng xám nghi nhá quý vị lưu ý cho phạm hướng đấy là nam và nữ luôn rồi tiếp theo thì à, phạm hướng lại chia sẻ cho quý vị luôn à, về cái vấn đề là à, cung à, 1980 la mạng cung khôn là con nhà tây tứ chặt đấy thì à, mít hưởng chia sẻ luôn tây tứ chặt ở đây á, thì gồm có bốn hướng gồm có bốn hướng đó là hướng chánh bắc hướng uh, uh, tây bắc tây nam Đấy, và hướng đông bắc đây là bốn hướng của con nhà hướng tây thuộc tây tứ chặt nhé thì phạm hướng ở đây sẽ chia sẻ cho quý vị tìm cái hướng uh, tìm cho quý vị để xem biết cho quý vị biết là cái uh, hướng của mình nắm rõ hơn nhé cái hướng ở đây đây đây à, cung khôn đúng không là cung khôn nó nằm chân là đây cung khôn đây cung đây cung khôn đây quý vị nè đây cung khôn đây Đấy, cái cung khôn ở đây nó thuộc là tây nam nhé tây này tây nam này Đấy, là hướng thứ nhất này hướng tiếp theo là hướng chắn tây nè, Đấy, hướng thứ ba đó là hướng tây bắc và hướng thứ tư đó là hướng đông bắc đó là quan nhà hướng tây thuộc tây tứ chặt nhá đấy rồi tiếp theo thì phạm hướng uh, ờ, còn có lữ mạng có lữ mạng là cung tốn lữ cung tốn thì nó lại là bốn hướng màu vàng này nhá cung tốn thì cung tốn đâu cung tốn đây cung tốn ở đây đó là con nhà hướng ờ, hướng đông nam này cung tốn là hướng đông nam này rồi hướng chánh nam này ờ, hướng chánh bắc này và hướng chắn đông này đây là quả lữ nhá đây là quả lữ ấy là như vậy rồi tiếp theo uh, Miết Hưởng chia sẻ cho từng cái à, từng cái cung cung nào tốt nhất cung nào tốt thứ nhì thì ở đây á, La Mạ 1980 La Mạ 1980 cung phi bắt quái đó là cung khôn thuộc quân nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Chặt cái hướng tốt thứ nhất đó là hướng đông bắc cái hướng đông bắc này là phúc lộc vẹn toàn hướng đông bắc là hướng phúc lộc vẹn toàn nhé cái hướng tốt thứ hai đó là hướng chấn tây hướng chấn tây đó là hướng thiên y và thiên y ở đây đó là gặp thiên thời được che chở nhé gặp được thiên thời gặp được thời cơ đó gặp rồi là được che chở nhé đó là hướng thứ hai và tiếp theo hướng thứ ba tốt thứ ba đó là hướng diên liên là hướng tây bắc là mọi sự đều ổn định nhé rồi hướng thứ tư là hướng cuối cùng là hướng tây nam là hướng phục vị đó là được sự giúp đỡ đấy rồi tiếp theo phạm hướng chia sẻ luôn cho quý vị biết luôn về cái là cái cái cái cái cái năm chúng ta xây nhà cái năm được tuổi xây nhà của năm của tuổi 1980 nam và nữ nhá nam và nữ được xây nhà nhưng trong những cái năm nào xây nhà trong những năm này là không phạm vào kim lâu không phạm vào hoàng ốc và cũng không phạm vào tam tai không phạm vào ba thứ này thì chúng ta có thể xây nhà thoải mái và lưu ý một điều rằng trong cái trong cái năm mình được xây nhà này thì chúng ta tháng nào xây nhà cũng được chọn ra một tháng nào cũng được trong cái tháng đó chúng ta chúng ta chỉ cần chú ý vào cái lịch chú chúng ta chú ý vào cái cuốn lịch chúng ta có cái giờ hoàng đạo chúng ta chọn cái giờ hoàng đạo tốt đó để chúng ta làm lễ động thổ mà khi chúng ta làm lễ thì thì chúng ta nên là kêu mọi người không liên quan tránh ra một bên để chúng ta làm lễ động thổ xong rồi chúng ta à, rồi cái người đó sẽ là người đầu tiên động thổ nhé

đó là những năm được tuổi xây nhà thoải mái không phạm vào kim lâu hoàng ốc hoặc là tam tai đó là những năm tốt nhé để chúng ta xây nhà rồi tiếp theo thì phạm hướng phụ giải cho quý vị luôn nhá phụ giải cho quý vị luôn thì uh, cái hướng mà sinh khí thì nó như thế nào chia sẻ chia sẻ quý vị nữa cái hướng sinh khí đó là cát khí là là thông suốt là sinh sôi nảy nở sinh uh, sinh là kết quả của tiến hành thuận lợi hanh thông sinh khí chủ về pháp phúc chủ sự hòa hợp thăng tiến ấy lại cũng là chủ sự về thông minh sáng suốt trí tuệ hiếu lễ sự trung hậu trước sau cẩn thận đó là về cái hướng uh, sinh khí thế còn hướng thiên y của chúng ta đó là à, cắt khí biểu uh, hiện sự uh, tăng tài lộc Đấy, sự gia tăng sinh khí là sự hóa giải à, hóa giải vướng mắc trong cuộc sống về mọi mặt quẻ biến thành thiên y là cát là được hộ trì thiên y là có à, giao hợp chính là hòa nhé nói chung là thiên y ấy là được hộ trì được phù hộ độ trì thế còn cái hướng mà hướng diên niên là cát khí biểu hiện cho sự là vững vàng thuận lợi êm đẹp gặp khí uh, ờ, diên niên là có sự may mắn Đấy. rồi gặp diên niên là kinh doanh làm ăn phát tài thăng tiến giao dịch thuận lợi mưu sự đều đạt kết quả tốt tình duyên êm đẹp nhá đó là sinh khí thế còn mà cái hướng phục vị cái hướng phục vị ở đây là uh, khí biến ngang hòa là gặp quẻ biến thành phục vị là trở lại vị trí ban đầu của chất khí quẻ gốc quẻ biến à, phục vị là vì vậy là phục vị là khí quân bình cát hung có nghĩa là phục vị là nó trung bình cát và hung lại nhá. nó nói chung là nó điều chỉnh lại cân bằng lại nhé đó là hướng phục vị rồi tiếp theo thì phạm hướng chia sẻ luôn về cái bốn hướng xấu nhé thì hướng mà hướng tuyệt mệnh là hung khí là tuyệt mệnh là hết đời là sự chia cắt chia ni xa cách nhé nó tai ương tật ắt gặp chuyện uh, tuyệt mệnh thì khí là kết quả của tiến hành gặp trở ngại không thành công bận tật nguy khốn đấy về hôn nhân về sinh sản về gia đạo nhé đây là những về cái tuyệt mệnh hướng tuyệt mệnh không có tốt và hướng ngũ quỷ tiếp theo đó là hướng nếu mà hướng ngũ hoặc phòng hướng ngũ quỷ thì nó quấy phá quấy rối quan hệ của con người vợ chồng con cái này nọ đấy rồi là kết quả của tiến hành gặp nhiều sự chắc trở nận đận khó thành nhé là bất nhất trước sau là vô tiền khoáng hậu gặp ngũ quỷ sẽ gây ra nhiều tai vạ tranh cãi thị phi khẩu uh, khẩu thiện nhé còn cái hướng mà hướng lục sát đó là hướng hướng nào hướng ờ, hung khí biểu hiện của sự thiệt hại đức đoạn chia ni thương tổn mất mát Đấy, thuộc về chủ thể của quyền chăm sóc giáo dục hay quyền sở hữu lục sát còn gọi là vãng vong là kết quả của tiến hành gặp nhiều trở ngại ni tán nhé đó là cái hướng lục sát thế còn hướng họa hại là hướng xấu tiếp theo đó là hung khí biểu hiện của sự là thiệt hại mất mát hao tài tốn của ấy rồi gặp họa hại là mưu sự khó thành tình duyên chia nìa cắt trở nhá rồi là khí lực bị hao tổn hôn nhân không thành sinh sản đều không tốt cẩn thận và đề phòng những chuyện thị phi đó về vấn đề là cái hướng hảo họa hại nhé thì đó thì Phạm Hướng chia sẻ xong cho quý vị tuổi 1980 Lam mạng và Lữ mạng về vấn đề là hướng nhà xây nhé đấy thì quý vị à, xem để chúng ta biết được khi chúng ta mà trước khi chúng ta xây nhà mua đất thì chúng ta phải nắm được cái cung mận cung bắt chặt của chúng ta cung phong thủy của chúng ta là Ờ, hợp mệnh nào hợp hướng nào hướng con nhà hướng đông hay con nhà hướng tây thì chúng ta mới mua một miếng đất hoặc là xây nhà theo hướng của chúng chính chúng ta thì nó đem lại nhiều đại cát đại lợi cho chúng ta nhé đấy thì chúng ta lưu ý khi chúng trước khi chúng ta mà xây nhà thì cần phải nghiên cứu về phong thủy biết được cái vận mệnh của chúng ta biết được cái mệnh của chúng ta về hướng nào thì chúng ta sẽ sắp đặt theo hướng đó cho thuận lợi cho chúng ta thì trong thời gian gần đây thì nói chung về vấn đề phong thủy nhà ở thì tràn lan luôn thì nói chung là phổ biến rất là phổ biến rồi bây giờ là xây nhà xây cửa đều theo hướng phong thủy của gia chủ hết Đấy, thì các bạn các bạn lưu ý điều rằng hồi xưa chứ chúng ta chưa biết thì thì thì không có vấn đề đó nhưng bây giờ biết rồi chúng ta biết về phong thủy rồi thì chúng ta phải làm theo nó để làm gì để chúng ta gia tăng cải thiện được cái sự tiền tài của chúng ta cải vận nhé cải vận về đường tiền tài của chúng ta nhé cho nó tốt hơn nhé thì đó thì mong là cái à, video này sẽ mang lại hữu ích cho quý vị khán giả và các bạn đã xem qua nhé và quý vị nào mà mới xem thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Phạm Hướng và chia sẻ clip cho mọi người cùng biết nhé rồi xin chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị ở cái video tiếp theo